Có khá nhiều yếu tố trong cuộc sống có thể khiến cho nam giới bị yếu, thường liên quan đến bệnh lý, các thói quen sinh hoạt, tình trạng sức khỏe, yếu tố tâm lý, thể lực. Trong đó, ngoài nguyên nhân bệnh sinh cần phải điều trị riêng biệt để phục hồi, yếu sinh lý do các vấn đề khác trong cuộc sống thường nhẹ hơn, có thể cải thiện với một số điều chỉnh phù hợp về sinh hoạt, lối sống. Ngoài ra, một số mẹo vặt chữa yếu sinh lý theo kinh nghiệm dân gian cũng rất phù hợp để tham khảo và bỏ túi. Đầu tiên là kiểm soát căng thẳng. Một số nam giới vốn không bị yếu sinh lý nhưng khi có các vấn đề căng thẳng, stress, thì khả năng sinh lý của họ lại không đảm bảo. Điều này do tác động căng thẳng từ các áp lực công việc, sinh hoạt trong đời sống hàng ngày gây ra, làm cho nam giới không mất kiểm soát và yếu dần trong chuyện ấy. Dùng một ít gừng. Gừng khá quen thuộc trong đời sống, thường dùng trong các món ăn, các bài thuốc. Nhờ có hàm lượng lớn các hoạt chất tốt, nên gừng tốt cho lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn, Chính vì vậy, bạn cũng có thể áp dụng mẹo nhỏ từ gừng để giúp lượng máu đến cậu nhỏ được cải thiện tốt hơn, giúp tình trạng yếu sinh lý được cải thiện. Dùng lá hẹ cải thiện sinh lý. Hẹ cũng là một trong những cách giúp cải thiện khả năng sinh lý nam khá tốt và có thể áp dụng tại nhà. Trong thành phần của hẹ có nhiều vitamin B, K, pyridoxin, sắt, niacin, mandan, thiamine, canxi, riboflavin. Đây chính là những dưỡng chất thúc đẩy nhiều hoạt động trong cơ thể, từ lâu, y học cổ truyền đã xem hệ là thực phẩm giúp cải thiện tình trạng di tinh, liệt dương, xuất tinh sớm. Sử dụng tỏi. Tương tự như gừng, tỏi cũng là một thực phẩm khá quen thuộc trong đời sống, thường được dùng để làm gia vị. Bên cạnh đó, nhờ có lượng alikin dồi dào, tỏi còn có khả năng hỗ trợ lưu thông máu, một lợi ích khá tốt cho việc cương dương ở nam giới. Sử dụng tỏi còn có thể tăng cường sức khỏe nhờ vào nhiều hoạt chất có lợi cho việc kháng viêm, kháng khuẩn, Hành tây từ lâu được xem là một trong những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe nhờ vào các chất kháng khuẩn, kháng viêm như phytonxid, cũng như một lượng lớn chất chống oxy hóa trong thành phần của mình. Ngoài ra, sử dụng hành cũng là một trong những cách để giúp tăng cường ham muốn tình dục của nam giới, khơi dậy bản lĩnh phái mạnh hoàn toàn tự nhiên. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.